cứu về luân hồi làm sao để chúng ta nhớ được về kiếp trước nhớ lại kiếp trước chúng ta từng là ai từng làm gì nhân duyên kiếp này cha mẹ vợ con bạn bè rốt cuộc là từ đâu mà có ân oán phúc phận may mắn hay tai họa phải chăng là ngẫu nhiên hay đã có sự sắp đặt từ trước của tạo hóa có lẽ đó là những câu hỏi mà nhiều người đã luôn đặt ra cho mình trong suốt con đường nhân sinh nhưng thật khó để tìm ra câu trả lời chính xác. An Nhiên xin kính chào quý khán thính giả của Duyên Vạn Cổ. Vâng thưa các bạn, khi nhắc đến tiền kiếp hay chuyển sinh, tái sinh, có lẽ trong chúng ta sẽ có những người tin và không tin, và theo đó là những ngờ vực và tò mò phải không ạ? À? Tuy nhiên, lịch sử từng ghi nhận rất nhiều trường hợp trẻ em bỗng dưng nhớ lại những ký ức trong cuộc đời – được cho là tiền kiếp của mình. Hiện tượng này thu hút nhiều nhà khoa học cất công làm sáng rõ những điều lạ thường bằng lý giải khoa học, trong đó có tiến sĩ Stevenson. Tiến sĩ Stevenson qua đời năm 2007 đã dành nhiều tâm sức tìm hiểu ký ức tiền kiếp ở trẻ em. Trong sự nghiệp của mình, Stevenson đã nghiên cứu hơn 2.500 trường hợp trẻ em kể chuyện kiếp trước. Trong số này, tiến sĩ khẳng định có tới 1.200 ca được chứng thực hoàn toàn khách quan. Các ca nghiên cứu của tiến sĩ Stevenson chủ yếu tập trung ở những khu vực nơi dân cư duy trì niềm tin lớn vào luân hồi như châu Á, Ấn Độ. Sau 40 năm nghiên cứu, Stevenson xác định 7 đặc điểm thường gặp về ký ức tiền kiếp ở trẻ em, mà chính ông khẳng định chỉ là bằng chứng chứ chưa đủ để chứng minh bất cứ điều gì. Đó là những đặc điểm đứa trẻ bắt đầu mô tả những hồi ức trong kiếp trước ngay khi có thể giao tiếp. Đứa trẻ nhớ được những chi tiết về cái chết của mình trong kiếp trước. Có đủ mô tả được đưa ra để xác định gia đình trong tiền kiếp. Có sự tiếp nối trong đặc điểm tính cách, sở thích và thói quen sau khi đầu thai. 90% các trường hợp giới tính trong hai kiếp sống là không thay đổi. Ngoại hình, đặc biệt là các đặc điểm trên khuôn mặt có xu hướng giống nhau giữa thân xác của kiếp trước và kiếp này luân hồi làm mới các mối quan hệ gia đình và xã hội câu chuyện tiền kiếp của hanan monsua susan ganem một trong những trường hợp trẻ em kể lại kiếp trước nổi tiếng nhất là câu chuyện của hanan monsua susan ganem hanan chào đời tại lebanon ở tuổi 20, cô kết hôn với người đàn ông tên Farouk Monsur, từ đó mang họ Monsur của chồng đôi vợ chồng có với nhau hai con gái tên là Leila và Galara. Sau khi sinh Galara, Hana mắc bệnh tim và được khuyên không nên sinh thêm con. Tuy nhiên, phớt lờ cảnh báo của bác sĩ, Hanan tiếp tục sinh một cậu con trai năm 1962. Một năm sau, bệnh tình trở nặng, ở tuổi 36, cô tới bang Virginia, Mỹ để phẫu thuật tim. Trước ca phẫu thuật quan trọng, Hanan cố gắng liên lạc với con gái Layla nhưng không thành. Di nguyện chi đôi số đồ trang sức cho hai con gái. Một khi cô không qua khỏi của Hanan, không bao giờ được nhắn nhủ tới con gái Layla. Bởi Hanan đã qua đời sau phẫu thuật vì biến chứng. Mười ngày sau cái chết của Hanan, bé gái Susanna Ganem chào đời. 16 tháng tuổi, bé gái liên tục nhấc ống nghe điện thoại và lặp đi lặp lại câu nói Xin chào, Layla đấy à. Hành động của cô con gái nhỏ khiến bố mẹ bé cảm thấy rất kỳ quặc vì gia đình không hề quen biết ai có tên Layla. Lớn thêm một chút, bé gái Susan kể với cha mẹ rằng Layla là con gái mình và cô bé không phải là Susan mà là Hanan. Tới khi tròn 2 tuổi, Susan càng khiến bố mẹ bất ngờ vì có thể đọc văn vách tên 13 thành viên trong gia đình kiếp trước của mình. Những biểu hiện lạ lùng liên tiếp của cô con gái khiến vợ chồng Ganem bắt đầu tìm kiếm nhà Mong Sua. Lần đầu gặp mặt, gia đình Mong Sua tỏ ra nghi ngờ câu chuyện khó tin. Tuy nhiên, tâm lý ngờ vực dần biến mất khi Susan gọi tên chính xác nhiều thành viên gia đình Hanan trong ảnh. Lên 5 tuổi, Susan gọi cho người chồng trong tiền kiếp Farrokh ít nhất 3 lần một ngày. Khi tới thăm chồng kiếp trước, Susan thích ngồi lên đùi và ngã đầu vào ngực Farrokh người chồng cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, Susan chính là kiếp sống mới sau đầu thai của người vợ quá cố. Sau khi anh được nghe chính Susan kể những chuyện chỉ có Hanan mới biết. Nữ diễn viên đoạt giải Oscar từng chuyển sinh ở Lemuria. Không có cuộc thảo luận về luân hồi nào có thể hoàn thiện nếu không đề cập đến Soleil Markland, một nữ diễn viên múa, kịch nghệ và điện ảnh Hoa Kỳ người đã đoạt vô số giải Oscar cho vai nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của nhiều bộ phim đình đám. Cô cũng là nhà hoạt động chính trị và tác giả với nhiều sách viết về niềm tin duy linh, thời đại mới, sự đồng thai cũng như tự truyện. Marlene tuyên bố rằng trong kiếp trước, cô từng là một cô gái nông dân thuộc dân tộc Moser có quan hệ với hoàng đế La Mã Charlemagne, người mà cô cho rằng đã tái sinh thành cựu thủ tướng Thụy Điển Olaf Palme Marlen cũng kể về một kiếp sống tại lục địa thất lạc Lemuria từ nhiều nghìn năm trước, hiện đã bị nhấn chìm dưới đáy biển ở đâu đó tại Ấn Độ Dương hoặc Thái Bình Dương. Ca sĩ người Anh từng là một chiến binh trong trận đánh tại một lục địa cách xa hàng nghìn dặm. Phil Collins là ca sĩ chính trong ban nhạc Genesis của nước Anh. Tuy nhiên, ông lại có những ký ức từ trận đánh Alamo ở nước Mỹ xa xôi, tại bờ bên kia Đại Tây Dương, cách trở hàng ngàn dặm năm 2009, một trong buổi lễ kỷ niệm trận đánh Alamo tại San Antonio, một nhà ngoại cảm tự xưng tên Caroline Rand đã bảo Collins rằng ông nhìn thấy John Smith là tên gọi trong một kiếp trước của Collins. Rand giải thích, tôi có thể cảm thấy rằng có một điều gì đó khác biệt ở anh ta, một mối liên hệ sâu sắc hơn, cũng hợp logic bởi đối với một người sinh ra và lớn lên ở nước Anh xa xôi, phải có điều gì đó khác thúc đẩy anh ta lặn lội từ đó đến đây, từ bên kia đại Tây Dương, cách trở hàng ngàn dặm, thay vì một sự thích thú thông thường với trận đánh này. Thôi miên tìm lại kiếp trước Nếu như các bạn đã theo dõi các video của chúng tôi về nền văn minh Atlantis, có lẽ các bạn sẽ nhớ đến nhà tâm linh nổi tiếng về thôi miên hồi quy là bà Dolores Cannon. Bà được biết đến với vai trò là nhà trị liệu thôi miên hồi quy và là tác giả của nhiều cuốn sách viết về các chủ đề như Nostradamus, Chúa Giêsu, sự sống sau cái chết, sự hình thành của nhân loại trên trái đất, các tiền kiếp. Tất cả những kiến thức này được bà thu thập qua kỹ năng đặc biệt của mình về thôi miên hồi quy, một quá trình đưa các khách hàng cần trị liệu vào một trạng thái gọi là siêu ý thức. Từ đó, nắm bắt được không chỉ thông tin về các tiền kiếp của họ và còn những bí mật khác của vũ trụ. Để có thể tìm lại về kiếp trước của mình một người sẽ được đưa vào trạng thái thôi miên nhằm nhớ lại và sửa chữa những vấn đề trong quá khứ, hiện tại hoặc cố tìm kiếm mục đích cho sự đầu thai của mình. Người tham gia vào liệu pháp này được cho là sẽ thấy, trải nghiệm và cảm nhận được kiếp trước với hành trình vượt thời gian theo dẫn dắt của các chuyên gia trị liệu. Với những nét đặc trưng trong tâm trí, không có gì đáng ngạc nhiên khi thôi miên tìm lại kiếp trước thường phổ biến hơn ở người trưởng thành. Theo khẳng định của nhiều người từng tham gia liệu pháp chữa trị đặc biệt này, hồi tưởng tìm lại tiền kiếp tỏ ra rất có ích cho cuộc sống hiện tại của họ về cả tâm lý và đời sống cá nhân. Vì liệu pháp này gồm những ghi chép về lời hứa, thất bại và thành công, chấn động tâm lý, trí tuệ cùng những đặc điểm sống cả tích cực lẫn tiêu cực. Các nhà trị liệu giúp người tham gia tìm lại không chỉ ký ức mà cả những thói quen trong quá khứ, cũng như cách thức phá vỡ thói quen và tính cách xấu và khơi dậy sức mạnh nằm sâu trong mỗi người. Liệu pháp này được cho là có hiệu quả với những trường hợp bị chứng sợ hãi ám ảnh nặng nề. Thông qua tu luyện nhớ lại tiền kiếp của mình. Vâng, thưa các bạn, có lẽ ít nhiều chúng ta đã từng nghe đến những câu chuyện người tu luyện có thần thông và công năng siêu thường có thể nhìn thấy những sự việc xảy ra từ tiền kiếp phải không ạ? À? Như trước đây, Duyên Vạn Cổ từng đăng tải video Cao Tăng miếng Điện có con mắt thứ ba, tiết lộ sự thật chấn động về thế giới hiện nay, cũng là một ví dụ như vậy. Nguyên nhân những người tu luyện có thể nhớ được tiền kiếp xuất phát từ một chiều không gian đặc biệt trong vũ trụ. Đó là một chiều không gian, nơi thời gian và không gian hợp nhất là một. Tương lai, quá khứ hiện tại tồn tại cùng một chỗ, hay còn gọi là thời gian phi tuyến. Trong thần học phương Tây, người ta gọi chiều không gian đặc biệt này là Thư viện Vũ Akashic trong Phật giáo Tây Tạng thì thường được gọi là thiên niên bất biến. Kỳ thực, gọi là tên gì đi nữa thì cũng là để ám chỉ đến một tầng thứ không gian, nơi toàn bộ an bài của tương lai, toàn bộ ghi chép trong lịch sử vũ trụ được lưu giữ như những hình ảnh bất biến. Người tu luyện tùy thuộc vào cảnh giới cao thấp ra sao, thông qua các phương pháp thiền định trong pháp môn của mình, đều có thể truy xuất ít hoặc nhiều các thông tư từ thư viện này từ đó mà có người nhớ được một hai kiếp sống trước đó, cũng có người nhớ được vài chục kiếp sống đến vài trăm kiếp sống. Trong kinh điển nhà Phật, khi mô tả về cảnh tượng trong ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, cũng có viết lại. Vào đêm Đức Phật đạt đến giác ngộ, chính thời điểm đó, vào canh nhất trong đêm Đức Phật đã đạt được tuệ giác. Nhờ đó, Ngài nhớ lại được những kiếp đã qua. Điều này người ta gọi là túc mạng thông hay nhớ lại tiền kiếp. Vào canh hai, Ngài đạt đến tuệ giác, qua đó Ngài có thể nhận rõ toàn bộ thế gian, hay là các cõi, gồm nhiều kiếp sống con người. Vào canh ba, Ngài đạt đến lâu tân thông, nhờ đó Ngài tận diệt vĩnh viễn một lần, toàn bộ những phiền não còn đang âm ỉ tận đáy sâu trong thâm tâm của Ngài. Tuy nhiên, hiện tượng nhớ lại tiền kiếp không chỉ tồn tại ở Phật gia, mà những người tu theo đạo gia, kỳ môn trong lịch sử cũng đều thấy xuất hiện khả năng này. Như vậy có thể nói, việc thông qua tu luyện và nhớ lại tiền kiếp không phải là trường hợp cá biệt mà nó xuất hiện phổ biến trên khắp thế giới trong nhiều trường phái tu luyện khác nhau. Tuy nhiên, nhớ lại tiền kiếp hay công năng túc mệnh thông không phải là mục đích của người tu luyện mà đây chỉ là công cụ giúp người tu hành nhìn thấy nhân duyên, hiểu hơn về nhân quả, từ đó ngộ ra cõi đời là mê ảo, ân oán tình thù chỉ là phù vân từ đó mà ngộ đạo đạt đến cảnh giới giác ngộ mà thôi. tỉnh mộng, luân hồi chuyển thế mấy ngàn năm, đến đến đi đi tại cớ gì? Công danh lợi lộc nào giữ mãi? Thế đạo hưng suy định bởi trời. Sinh mệnh vốn là tiên thiên thượng, thành bại trong đời mây khói bay. Thị phi vốn là ân oán trước, đắc pháp tỉnh mộng về cố hương. Trải qua bao nhiêu năm tháng cuộc đời, con người khao khát đeo đuổi những truy cầu những cảm xúc vui buồn được và mất yêu và ghét bây giờ có ai còn nhớ mình đã từng là ai người yêu kiếp trước của bạn bây giờ có thể không còn nhận ra bạn còn kẻ thù trong tiền kiếp lại có thể là người luôn bên cạnh bạn đời người giống như một vở kịch mỗi người trong chúng ta chỉ là đang diễn những pha diễn trên sân khấu trong đời ta gặp ai yêu ai ghét ai đều có quan hệ nhân duyên từ tiền kiếp. Hết thảy mọi chuyện đều đã có an bài. Nếu bạn quá chìm đắm trong vai diễn, bạn sẽ lại tạo ra những ác nghiệp mang theo khi tái sinh kiếp sống mới. Nhân sinh thành bại được mất, cho dù trải qua bao nhiêu gian nan khốn khổ nhọc nhằn, suy cho cùng vẫn là cần bảo trì một tâm thái bình thản, thuận theo tự nhiên. Dùng thiện tâm hóa giải hết thảy mới là đạo giải thoát thật sự vậy. Video đến đây là hết rồi. An Nhiên xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Mọi người nếu thấy hay, hãy nhớ bấm like và nhấn subscribe kênh Viên Vạn Cổ cùng nút chuông thông báo bên cạnh để giúp kênh càng ngày càng phát triển nhé. Còn bây giờ, An Nhiên xin chào và hẹn gặp lại.